Quay trở lại với ờ, Nova World Phan Thiết Hôm nay là ngày 17 tháng 2 năm 2023 Thì em sẽ quay một video để cập nhật về ờ, hiện tại của Nova World Phan Thiết ha Thì ờ, đây là cái ven khu ở dưới biển xã biển của Nova World Phan Thiết Ở đây thì có công viên biển Bikini Beach ha Thì hôm nay là ngày thứ sáu Thì em sẽ quay một vòng để cho anh chị có thể xem được là hiện tại Nova World Phan Thiết có đang sôi động hay không ha đó, những cái hoạt động kinh doanh ở đây rồi khách du lịch thì tới với Nova World Phan Thiết thực sự có nhiều hay không ha đây là bãi đổ xe chính của Nova World Phan Thiết này hiện tại ngày thứ sau thì chỉ được ờ, một vài chiếc xe lạc đác ở trong này thôi ha ở đây là những cái nhà hàng theo phong cách ờ, Hàn Quốc này rồi phong cách Nhật Bản tại Nova World Phan Thiết và phía bên trên này là những cái shop house ha shop house tại ờ, Festival Street đó thì anh sẽ đi lên để anh chị có thể xem coi là ngày hôm nay thì những cái shop house này hoạt động được bao nhiêu phần trăm nữa ha kia xa xa kia là Movenpick Hotel Movenpick Hotel thì được ờ, khai trương vào khoảng tháng 9 năm 2022 đó lúc mà đám cưới em Tú và Diều Nhi thì ờ, Nova Movenpick Hotel này rất là nổi ở trên mạng ha à, nhưng mà vừa rồi em đi qua thì em thấy Nova Movenpick này cũng không có nhiều khách ờ, lưu trú rất là ít đây là những cái nhà hàng nhà hàng hiện tại thì thấy đóng cửa và cũng không thấy hoạt động luôn xa xa kia là Circuit Land Circuit Land này là công viên uh, giải trí ở đây thì có một số thương hiệu uh, đã kinh doanh tại Festival Street có Pinderly này có Lotteria này rồi một số nhà hàng trà sữa rồi bán quà lưu niệm cũng đã mở cửa nhưng thực tế thì khách hàng cũng rất là ít trước đây thì uh, lúc Novaland triển khai bán hàng thì tổ chức rất là nhiều sự kiện bán hàng thường xuyên đó. thì khách hàng tới với Nova Quốc Tiến thì còn khá khá còn hiện tại thì à, nhìn quang cảnh rất là buồn ha xa xa kia là Novotel khách sạn Novotel đã được cất nóc Và hiện tại thì cũng không thấy cần trục xây dựng có lẽ là các cái nhà thầu xây dựng đã dừng xây dựng à, cách đây khoảng à, mấy tháng em sẽ đi lại phía xa xa đằng này coi cả cái shop house ở đây một giải shop house rất là đẹp này nhưng mà chưa có ờ, người chưa có cái cơ sở kinh doanh ha chưa làm kinh doanh đó. một số shop house hiện nay hiện tại ờ, chủ đang gửi bán với mức giá rất là tốt gần như là bán lại giá gốc giá chỉ khoảng 13 14 tỷ một căn đây cũng có một số cửa hàng hoạt động nhưng mà gần như là cũng không có khách khách ờ, ở Nova Văn Thiết thì sau này chủ yếu là khai thác khách du lịch đó, khách du lịch ờ, ở bên trên những căn biệt thự ở nghỉ dưỡng sau đó sẽ xuống những cái shop house này để ờ, mua sắm thời trang ăn uống đó. rồi mua quà lưu niệm đây là nhà hàng theo phong cách ờ, Hàn Quốc hiện tại đang đóng cửa đó trước lúc mà Nova lên khủng hoảng thì những cái nhà hàng này cũng hoạt động là khá là tấp nập ha rồi, bên kia thì những cái cách à, cái nhà hàng của theo phong cách của Brazil Đó, phong cách uh, à, châu Âu ha thì hoạt động khá là ít nhưng mà hiện tại cũng đang đóng cửa đây là cái quảng trường tại uh, công viên biển Bikini Beach này rất là ít người Đó. công viên Scotland thì đang còn vẫn hoạt động ha hoạt động nhưng mà lượng khách thấy cũng rất là ít đây là những cái giải shop house giải shop house một loạt shop house này thì chưa hoạt động luôn Địa chỉ thì cực kỳ đẹp đó, địa chỉ tay dự án cực kỳ đẹp đó. hiện tại thì Novaland đang à, dừng gần như là dừng à, những cái hoạt động về xây dựng tại Nova Quân Tiết và các hoạt động về bán hàng tại dự án Nova Quân Tiết đó. nên là nhìn rất là ảm đạm ha thì mình là một người làm bất động sản tại Văn Thiết thì cũng hy vọng là Novaland sẽ sớm qua cái giai đoạn khó khăn này đó để tiếp tục à, xây dựng dự án Nova Phan Thiết với quy mô 1.000 hecta là cái điểm nhấn dự án lớn nhất tại à, tỉnh Bình Thuận Nova Phan Thiết mà thành công thì sẽ mang lại rất là nhiều giá trị cho tỉnh Bình Thuận cho hoạt động du lịch tại tỉnh Bình Thuận thì đây là một dự án tầm cỡ và có rất là nhiều tiền ít à, nổi trội thì lúc mà khách du lịch tới với Phan Thiết tới với Bình Thuận thì chắc chắn là rất chung là Nova của Phan Thiết này sẽ là một cái điểm check-in không thể bỏ qua ha rồi video thì em à, quay sơ bộ một đoạn video để gửi đến chị những cái tình hình thực tế hiện tại tại Nova Phan Thiết hy vọng là những cái video tiếp theo thì Nova Phan Thiết nó sẽ khởi sắc hơn